à, Xin chào tất cả mọi người nha à, Mọi người đã quay lại trở lại kênh của anh Sa Trần Sa Em tên là Hóa Dơ Năm nay được 31 tuổi à, <coughs> Hôm nay trong thời gian đang đi làm thì à, tranh thủ thời gian Đi làm giúp uh, anh Bảng với chị Mỹ thì em đưa anh sang đi thăm nhà chị Lai với tất cả mọi người đi theo nhà chị Lai nhà chị Lai rất khó khăn nhà chị có bốn người con nhưng mà người chồng thì cũng bỏ đi rất nhiều năm rồi nhưng mà đứa có một đứa con là bị liệt à, không đi lại được bốn năm năm rồi tranh thủ thời gian đưa anh Sang với lại tất cả mọi người đi thăm nhà chị Lai xem cái hoàn cảnh nhà chị nó như thế nào nhà chị thì cũng rất là hoàn cảnh luôn bây giờ nhà, người chồng bỏ đi rất lâu rồi bây giờ chỉ còn mới chị chị Lai gánh nặng là bốn đứa con nuôi bốn đứa con và uh, làm nương một mình chi rất vất vả bây giờ đưa tất cả mọi người đi thăm xem như nào nha mọi người nhé đây là được cái là em dơ là dẫn giang đến mọi người là đến thăm hoàn cảnh gia đình rất là đặc biệt dạ vâng. bản thân là em dơ cũng đã chia sẻ rồi tất cả ừ, mọi người theo chân ờ. nhé Đây thì ờ, mình với em dơ sẽ vào trong này để, để thăm cảnh gia đình như thế. ở đây là trên ờ, từ dưới lên chỗ nhà vàng là chắc cũng khoảng ờ, ấy nhỉ nó vàng vào khoảng bốn bốn năm trăm mét, mét. Ờ, từ, từ dưới nhà vàng dưới này mọi người này là khoảng ờ, bốn năm trăm mét thôi thế hôm nay thì bầu trời rất là trong xanh luôn này Đấy, cảnh vật ở trên này phải nói là rất là yên tĩnh và mát mẻ rất, rất là tuyệt vời cảm giác răng lên này đấy rồi đi anh em mình đi vào nhỉ anh vừa đi lâu về đấy đi ở ờ, ruộng về à, à. anh ờ, công an à, à, à. trưởng thôn à con xóm quân sự bảo luôn à quân sự à ngày xưa nhà, nhà chị ấy thì nó cũng tận dụng là Đúng. mua lại cái nhà cũ của họ à, đây à? Ừ. mua lại nhà cũ nhưng mà đem đe, đem về dựng nhưng mà gỗ thiếu rất là nhiều nên là chị cũng bỏ đây cũng không làm được à. chồng bỏ đi rất lâu rồi bao giờ gỗ thì cũng bỏ đây một đống cũng được ba bốn năm rồi cũng bỏ đây không ừ. không ai hộ ấy kiểu ừ. là chồng ở nhà mà mình không không thể làm được. bỏ đi biển biệt được bao nhiêu năm rồi em bốn năm năm rồi hôm nọ thì về một lần nhà về về về đến là lại đi à chồng có đi theo gái hay có vấn đề không ờ, không, không cái đấy thì <laughs> mình lại không nắm được nó à. ở nó à. xa nó ở ít chặn tấu thì lại không nắm được cái à, vấn đề à? đấy ừ. à, chị nó cũng tích ờ, tích lũy được một tí gỗ à. của người ta rồi chuẩn bị làm à, có người ta chuẩn bị làm đấy. nhà gỗ à gỗ gỗ chuẩn bị làm ở đây là căn nhà của của chị đấy chị lai đúng không ừ, gỗ này là của họ thôi của họ à. bỏ lại xong là chị nhặt về làm nhưng mà ừ. không đủ điều kiện đấy ừ. gỗ này họ cũng cho không thôi mà À, à anh à? em anh em cũng cho thôi mà à đây là bà con à em chào chị nhá à, à đây chị hai à chị chị đây à đây đây đây, đây ấy luôn thì đang đang nói chuyện cái là chị ở nhà may quá hai anh em chào chị nhá vâng không người người nhà hết à chị ơi anh ơi vâng. anh Giang có tí quà cho cu em thì hôm nay là thấy à, em dơ giới thiệu chị ấy thì hoàn cảnh gia đình mình ấy thì ờ, em có một chút quà cho các cháu thôi và hai bịch sữa và một gói kẹo thì mong là các cháu chị là ăn nhá à, ăn đây là đứa đấy à ăn à đây là đứa đứa này là như thế nào là đứa này cũng là con của chị út hay là như nào ấy? con ờ, con út à con út thế là là đây là con con con, con cá luôn của con cá đầu à? Dạ. à con cá là bị liệt à, à bị liệt đau chân nhưng mà dạ, khi từ khi nào mà cháu bị liệt hay như thế nào là mọi người có biết không Nó khi bị... nào không biết được chắc là dạ, dạ, trước trước là mới mới sinh ra trước là mới sinh ra thì nó vẫn đi lại được vẫn ừ. đi học học lớp 1 rồi mà học lớp một xong là lớp ba lớp ba À, lớp 3 lớp 1 nhỉ? À, ha, ha, hai lớp 3 có gì mà không trả được không? Lớp 3 cho nên không không không ở uh, mà, không ấy được ấy. Mà mà mà mà um, có nghĩa là nó không đi lại được xong nhà trường lại trả về. À. Trả về gia đình. À, chứ không có nghĩa là nó đi đi một tí lại ngã ngã thì mấy đứa lại bê lên <laughs> bê. Ừ. À có nghĩa là lớp 3 mới bắt đầu mới bị. Vậy. Vâng. À. Dạ, dạ. Có nghĩa là từ lớp 2 thì nó bị rồi bị rồi nhưng mà không nặng à. nên đi học lên lớp 3 là nặng không này. Nhà trường lại ừ. trả về với. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi chị? À, năm nay là 13 13 Ồ 13 người Bây giờ là teo đi nhỉ ừ. Thấy teo teo được không Đúng. Giờ là liệt tay tay thì không cứng nhưng mà chân này cứng, ừ, cứng. Thế vừa rồi thấy bảo chị cũng đưa cháu đi đi ở viện nhỉ cháu đi đi ra ngoài tận ở ngoài vùng ngoài đi chứa bệnh nhưng chứa nhưng mà ừ. bảo ừ. là đi ra Hà Nội à, thì phải chuẩn bị 20 triệu à oh. chị không có tiền <laughs> không ăn đi được à, chị khó khăn đấy à, khó em khăn. giờ cũng kể bảo là rất là khó khăn với em là công an viên đấy cũng bảo gia đình chị bây giờ là đấy. chồng là bỏ đi thì lâu chưa à, bỏ được 3 um, năm rồi còn 3 năm không về luôn à, không về rồi Thế lúc là bỏ cho mình lúc, là bốn cháu nhỏ. Đây, cháu nhỏ. Đi chính thức là được 3 4 năm rồi còn Thế, thế là còn à, hai hai cháu đâu? À, hai cháu thì một đứa <laughs> đây một đứa thì đi học. À đây là cháu này à? Cái đấy này thì cũng đi học cũng không học được. À thế à? Không không một gọi cháu vào đây nào. Ừ. Không phải ngại đâu. Dạ, em dạ. một tập chính ờ, chú vào nào à, đứa này cũng không không được gọi là minh mẫn thông minh minh mẫn dạ. thông minh được à không phải ngại chú đâu nhá ừ. không phải ngại đây đây bóc cho mọi người ăn đi đây ừ. lấy lấy cho cháu đây cháu ngại học xong thì cô cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi cháu năm nay con nói được tính kinh không con không nói được à chín chín tuổi á ờ cũng như là người nó nói là không nghĩ kiểu người kinh người ta nói là kiểu mình hay nói là hơi hơi à. ấy một chút rồi là ngố ngố ngố ngố ấy <laughs> khổ thương nó, cháu nó đi học thì nó cứ cắm tay vào mồm thôi à, cô nói không thừa không nói nhưng mà tiếng hâm mông là nói được nó vẫn nói nói ít nói lắm à thế à nó kiểu chậm chậm như kiểu gì ấy ồ oh. thế nên chị cứ cứ bóc kẹo cho cháu đi à, bóc kẹo cho cháu để cho cháu vui cho cháu ba ba đứa này cứ bóc kẹo ăn đi lấy sữa nhá để chú mua cho các con rồi ồ đúng rồi bảo mẹ bóc cho các con nhá ăn nhá cố gắng học nhá thế cháu cháu cả là là tên là gì nhỉ chị nhỉ um, cháu cả tên là chua giàng à, chua thế là cháu thứ đây là cháu thứ hai nhỉ à, cháu thứ hai là giàng thị sinh là thị sinh ừ. còn cháu thứ ba là đang đi học à, à cháu thứ ba đi học à. đứa đi học được à đứa thứ thứ ba đi học là có gái hay trai con gái con gái thế là được uh, hai gái hai trai à, hai gái hai trai à. Ừ. hiện ra là chị ấy uh, đang ở trong căn nhà này. đang ở trong căn nhà rất là nhỏ luôn này <laughs> cái này là trước là là là, là thế bảo dơ bảo là bà con là giúp gỗ đúng không? Dạ, Đấy, Và, và vâng, vâng, đúng ạ. Xong là à. bà con cho đống gỗ bên kia bảo nhà chị tự dựng nhưng mà nó kiểu là không đủ điều kiện ấy. Ừ. Không đủ điều kiện không làm được. <laughs> Đấy, thủng hết rồi này. Đấy, hết, hết bên này cũng thủng hết, không ở được, bên này cũng thủng hết. Bên nhà thủng hết rồi mọi người. Nếu còn vào trong nhà. Nó... Nhưng mà cái đất này là đất đất của nhà chị à? Nhà chị. À. à. Bà ngoại cho. À bà ngoại cho. Ừ nói chung là ra vào đây thì mới biết là hoàn cảnh hôm nay là được em dơ thế là, là dẫn đến thăm hoàn cảnh gia đình của chị là cháu bị liệt và bố cháu thì bỏ đi biển biệt 3 năm còn cháu thứ hai thì là mình nói là như kiểu là cái thần kinh nó không ổn định ấy nó không thông minh rồi kiểu mình hay nói là ngơ ngơ ấy ngáo ngáo đấy còn cháu kia thì là bị liệt thế là lâu lắm rồi rất là vất vả và giờ hiện tại mình chị là gánh hết toàn bộ là bốn đứa con vừa thay mặt và như, ở, như em nói nhỉ vừa dạ. là người chồng người vợ rất là khổ mong mong mong rằng là mọi người hôm nay thì Giang cùng em dơ lên đây thăm thì có thể chia sẻ ờ, cái hoàn cảnh gia đình này để tới tay được những nhà hảo tâm mong rằng là giúp chị à, sửa lại căn nhà hay là giúp chị dạ, phát triển dạ. kinh tế để có thể nuôi ừ. bốn cháu nhỏ này này À, bây, bây giờ ừ, giờ sẽ đưa mọi người đi xung quanh một lượt cái căn nhà nó nó như thế nào nhé mọi người nhé nhà chị thì nó đất ở thì cũng thoải mái rồi nhưng mà uh, cái điều kiện kinh tế thì nó không làm được nhà ấy mọi người ấy ừ. thì nhà chị thì nó cũng ừ, như thế này thôi mọi người xem nó hỏng hỏng cái blue thì nó cũng vỡ hết rồi bây giờ là à, tận dụng cái gỗ gỗ gỗ rừng ấy về làm ừ. <laughs> làm nhà để ừ, che mưa che gió Đấy, mọi người đi, xem một lượt đây gỗ này là anh em cho cho không ấy kiểu anh em làm nhà rồi thì anh em cho không luôn chị tự dựng lên nhưng mà không đủ điều kiện bởi vì nó thiếu một số chi tiết của gỗ cho nên là nó không không không dựng thành nhà ấy nhà thì nó gió gió về gió thổi xong là phải đạp cái đá này lên cho nó nặng <laughs> không bay anh ta đấy, giới tất cả mọi người à. đấy. ừ, đúng rồi đấy, nhà thì vỡ hết rồi thùng đấy Ôi ui phải đá viên đá thật mọi người đây đá rất là to à, luôn gió mạnh đấy nhỉ? gió mạnh mà mà ừ. nhà chôn cột cột ừ, như thế này thì mùa mưa bão thì nó phải ừ. đi ở nhờ nghệ à, nhờ nhà người ta à, <laughs> à. ở nhà thế à Đó. đấy một căn nhà nhỏ nhỏ khoảng à, ui chỗ này mua tấm luôn này mua tấm ừ. đấy. nó rơi vào tầm khoảng bốn bốn mươi mét vuông không đến đâu. Không đến đâu nhỉ, không đến 40 mấy. Nhà không đến. bé Nhà này xem nào. Ủa siêu hết này, nhìn siêu. <laughs> siêu hết thứ này là buộc thùng trâu cũng không, không được sạch không lắm phải đâu, không phải đâu không phải đâu này là con nọ con trâu nó bị đau chân xong rồi đem về buộc à à nó đau chân con, con trâu của nhà, ừ, nhà bà ngoại ông bà ngoại đúng không không phải nhà trâu của gia đình của chị đấy căn nhà này chỉ thế là một được à, ba mươi sáu mét vuông ba mươi bảy mét vuông quá nhỏ mà cả gia đình là có mỗi cái giường đấy thôi à vâng rồi vâng. thì mọi người có thể để ý lúc đấy là được em dơ em cũng đã giới thiệu cho mọi người quanh căn nhà còn đây anh em vào nhà đấy nhỉ là chào chị thôi nhỉ để về thôi Vâng, về cái việc ấy đi giúp nhà à. anh bảo với chị Mỹ tranh thủ ờ, mình hôm nay là cùng anh dơ à quên em dơ em còn trẻ nhỏ. À, chắc là em cũng phải xin phép về thôi em mới ờ, dơ xin phép về chị ạ à. mong là chị ờ, cố gắng là nuôi các cháu à. uh, học hành cho tốt nhá các con cố gắng nghe lời mẹ nhá sau này mà có ai mà ủng hộ gia đình mình hoặc như thế nào thì em sẽ à, nhờ uh, em dơ lên để giúp gia đình em dạ, thì mong uh, vâng cảm ơn chị nhá thế uh, chú về nhá rồi <laughs> cứ lấy bánh ăn kẹo nhá rồi hôm nào mà chú lên thì chú ờ, có gì chú mổ gà ấy cho mọi người ăn nhá Ô, gia đình có, gia đình em thì khổ lắm nhưng mà à có người giúp được quần áo giúp được à. cái gì cho vâng. gia đình vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. cả dạ dạ vâng có ai mà giúp được thì à, thì em sẽ lên à, thông báo cho chị sau ừ, mà Nhá. con con nói đâu vâng. thì cũng không chưa ở đâu thì nếu mà ai biết thứ thì vâng, vâng. vâng. <laughs> dặn dạ, cho chị nói đi chữa vâng, cho con vâng vâng vâng à đi chữa gì ừ. Dạ, có gì thì em sẽ ấy sau nếu mà có người giúp thì em sẽ liên lạc với chị và thế nhờ à, em dơ ừ. công an viên của thôn mình ấy ừ còn bây giờ em phải về để đi à, làm nhà, nhà vàng nữa cơ hết rồi không vâng. có nhà và ừ. anh giữ đề thì cũng giữ cho đây là có hai cái giường trong bé xong rồi không có luôn đây trong căn nhà của, của chị chị Lai nhỉ à, chị Lai à, à. Vâng, rồi. Vâng. cảm ơn chị nhá. À. chúc chị và các cháu là luôn khỏe mạnh, cố gắng. À, Rồi em dạ. về đây. À. Ờ, rồi, khi nào mà ấy thì ờ, em sẽ ấy có người giúp em sẽ quay lại. À. Em báo với chị. À. À thì có lẽ là Giang cũng à, xin phép phải về May quá hôm nay là gặp à, cả năm mẹ con ở nhà đấy là cùng à, em dơ là em cũng giới thiệu lên và mình phải trực tiếp là phải nói là người cán bộ ấy chứ thì ấy mình đi tìm hiểu nó rất là khó mà người cán bộ người ta biết rõ nhất là hoàn cảnh nào khó khăn và đặc biệt gia đình nhà nào để do là giang cũng phải là cùng à, em dơ về để giúp nhà gia đình nhà vảng là vào áo căn nhà để hoàn thiện cho nó nhanh ấy thời gian tới ấy à, bây giờ giờ cũng mong muốn là à, tất cả mọi người trên à, trên kênh của anh Giang ấy theo video của anh Giang nhìn thấy thì mọi người chia sẻ đến tất cả à, mọi người các mạnh thường quân sẽ ủng hộ chị ấy à, những gì ví dụ quần áo này đồ dùng này ví dụ giúp được một ít tiền mặt hoặc là ví dụ giúp uh, cho chị đấy chữa bệnh cho con thì cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người đấy thì <laughs> giờ thì cũng chẳng biết nói gì đâu nếu mà các mạnh thượng quân hoặc là à, các nhà hảo tâm ấy nó có giúp được gì thì giờ cũng rất là cảm ơn thay mặt chị cảm ơn cho tất cả mọi người uhm, đấy bây giờ giờ với giang phải um, xuống nhà anh phạm với chị mỹ ờ, là giúp ờ, chị làm nhà à, xin chào tất cả mọi người để uh, hẹn mọi người video tiếp theo nhé